do joy. bơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ một người đi quên leo về người tình ơi sao vẫn thương sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh cho buồn mười năm rồi anh loanh quanh vui say trong câu hát nụ cười tình yêu rồi anh buông trôi